Ờ, Duy Mạnh à, xin kính chào ờ, quý vị và các bạn. À, hôm nay thì Duy Mạnh sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về một dòng máy công nghiệp xuất xứ từ Nhật Bản. Đấy, đó là dòng máy công nghiệp Yamamoto. Đấy. À, với dòng máy công nghiệp Yamamoto thì đây là một dòng máy công nghiệp đứng đầu bảng hay gọi là máy hạng A của Nhật Bản. Đó. Và bên cạnh tôi đây là chiếc máy công nghiệp Yamamoto 30 kg Đấy. thì ngoài mức công suất 30 kg thì Yamamoto sẽ thường thấy những mức công suất như là 16 kg 22 kg 30 35 kg 40 kg đấy là những mức công suất của dòng máy Yamamoto chúng ta sẽ thường gặp tại thị trường Việt Nam đấy. thì à, đặc điểm của dòng máy công nghiệp này à, thứ nhất về à, cái form bên ngoài ấy, thì nó có hai dạng à, một là dạng vỏ bằng à, inox đấy đặc điểm của inox thì nó sẽ sáng bóng dễ vệ sinh lau chùi và không bị hoen dỉ của vàng đấy và dạng form thứ hai đó là dạng vỏ mà bên ngoài sẽ là sơn tĩnh điện đó nó sẽ à, màu sáng màu sơn như thế này tựa tựa như dòng à, Percy bên cạnh đứng tôi đây Đấy. À, về trở lại về dòng máy Yamaha thì đấy thứ nhất đấy là về hình thức bề ngoài à, thứ hai thì ở bên trên máy này à, sẽ có nhất đây là phần bên điều khiển đấy bên điều khiển thì tại thị trường Việt Nam đang ờ, sử dụng là hai loại bên thứ nhất đây người ta gọi là bên ờ, nguyên bản đấy à, thứ hai là lên mới và thường lên SK319 đấy là hai uh, dòng lên đang sử dụng uh, với máy Yamamoto tại trường miền Nam à, và phía bên phải này đây là cái khu vực quang của hóa chất đó như với à, chiếc máy này thì à, nó bao gồm hai khoang hóa chất một khoang để chúng ta đổ nước giặt và một khoang chúng ta đổ nước xả đó Đấy, và với à, thiết bị à, Yamamoto thì tùy con ghép từ sẽ có thể có những con cái khoang đổ hóa chất nó không thiết kế đằng trước mà thiết kế ở bên sườn đấy thì sẽ tùy từng cái địa điểm vị trí mình đặt máy thì mình có thể lựa chọn những cái cái cái mẫu máy làm sao mà khi mình đổ hóa chất nó được thuận tiện đấy còn à, đây là phía dưới thì sẽ là lồng máy đấy đặc điểm của dòng máy Yamamoto thì à, có cái khóa cửa này rất là đơn giản đấy, rất là đơn giản rất là hiệu quả là cửa của Yamamoto và Yamamoto thì nếu như xét về cấu tạo lồng bên trong thì nó cũng thuộc những à, dòng máy mà có cái đường kính lồng sẽ lớn hơn so với độ sâu lồng và sẽ cho cái tốc độ vắt cực cao hay gọi là à, lực vắt siêu cao đúng không ạ Đấy, lực vắt siêu cao và với một cái máy giặt công nghiệp giống như tất cả ba cái máy giặt công nghiệp khác chúng ta sẽ quan tâm tới nó à, hai cái phần quan trọng à, thứ nhất là phần điện thứ hai là phần cơ thì với phần điện của một cái máy giặt công nghiệp tại thị trường Việt Nam hiện nay thì các kỹ sư ở Việt Nam thì độ rất giỏi và bất kể những cái dòng máy công nghiệp nào phần điện mà kể cả sau này quý vị dùng một năm ba năm năm năm bảy năm hay thậm chí 10 năm mà cần hiệu chỉnh hay sửa chữa phần điện cực kỳ đơn giản Đấy. và phần thứ hai là phần cơ cơ thì đối với dòng Yamaha Moto nó cũng vẫn thuộc những cái dòng máy tốt đầu cho cái phần cơ khí bền vững à, chắc chắn tuổi thọ bền lâu Đấy, đối với dòng Yamaha Moto và Yamaha Moto thì nó cũng thường có hai dạng à, giảm chân một là người ta gọi là dạng treo Đấy. và hai là dạng ngồi thì à, bất kể dạng treo hay dạng ngồi thì cũng với Yamamoto cũng mang lại cái sự vận hành êm ái và đặc biệt là à, giặt được đa dạng các cái loại đồ bạc Đấy, giặt đa dạng các loại đồ bạc Đấy. và về giá của dòng máy Yamamoto thì với dòng máy à, mới thì giá của nó rất là đắt ví dụ như con máy này mà là cái mới thì giá của nó có thể đến trên một tỷ Đấy. nhưng đối với dòng máy đã qua sử dụng thì nó cũng có nhiều cái mức giá khác nhau tuy nhiên ở cái khoảng giá máy Yamamoto à, mà khoảng 16 kg thì nó có cái phân khúc giá nó dao động nó sẽ dao động trong cái khoảng là 100 triệu cho đến 120 triệu thường nằm trong khoảng đấy à, thứ hai là máy Yamamoto 22 kg thì cái giá của nó, nó cũng nằm trong khoảng à, 130 triệu đến 155 triệu à, máy Yamamoto 30 kg thì khoảng giá của nó cũng dao động trong khoảng 100 170 triệu 190 triệu mà Yamamoto 35 kg thì khoảng giá của nó nó dao động khoảng 190 triệu cho tới 220 triệu đó và thậm chí có những dòng máy Yamamoto to hơn 45 kg thì quý vị mà à, muốn biết à, về giá chính xác của từng mẫu máy đang có tại kho thì à, có thể liên hệ qua Zalo trên màn hình điện thoại qua số điện thoại là 0963 155 622 và ờ, trên đây thì ờ, tôi khái quát về những cái mẫu máy giặt công nghiệp Yamamoto phổ biến tại thị trường Việt Nam tuy nhiên à, tùy từng cái mục đích à, tìm hiểu thiết bị của quý vị các bạn có thể dùng làm cửa hàng giặt là dân sinh có thể giặt cho bệnh viện khách sạn có thể làm xưởng giặt công nghiệp thì sẽ có những cái tiêu chí lựa chọn máy khác nhau à, quý vị và các bạn mà cần thêm sự tư vấn cho cái mô hình của quý vị các bạn đang định triển khai thì vui lòng liên hệ với Duy Mạnh theo cái số hotline à, và công ty chúng tôi đang để trên cái à, màn hình các bạn đang theo dõi vâng à, xin chào và hẹn gặp lại à, các cô chú anh chị tại những à, video tiếp theo hoặc cũng có thể xin mời quý cô chú anh chị có thể qua trực tiếp kho máy là công nghiệp của đơn vị chúng tôi để được à, xem tận mắt về những dòng máy công nghiệp à, hiện đại và được tư vấn từ đầu tới cuối à, vâng như vậy xin à, cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và xin tạm biệt